lại chúa tầm của cái win này nó nhỏ vai What tới hell đu vào Huyết trượng Và đã đến lúc chạy rồi Đang ném space đấy làm chí nào Ôi anh chí Có tin là thằng bác đang chạy về đấy Oh no Ah ok Boom con mèo Timmy sao Oh shit Oh no đạn trụ bắn tao Oh no tao tao đang chết đạn chết mồm mọi người Chết luôn đi Và đợt lớn của tao thằng bạn Nhiều không biết Boom Yeah dude Ok tao biến vào thôi <laughs> Làm sao? Nào phải 13. Oh wow. Ok. Mình ra rồi. Phải test thằng chí. Nó farm hai tên lính một lúc. Đáng nghe. You đúng là kinh tế. Yeah tao đã farm xong một đợt lớn tao chưa chết mày sẽ giải quyết cảm ơn chê đấy để mất công nhiều <laughs> cái đấy á nhập tao đi gì bắn đấy chị Ratatatatata Hiểu ta ta Ta ta ta ta sẽ rơi nó, làm gì làm đi ra ta ta ta ta ta ta Muốn cốt đi ơi Muốn cốt đi, muốn cốt đi Muốn cốt đi Lên đây rồi Lên đâu? Lên đây rồi Đấy đâu Crocodile, crocodile. Anh là ờ. Linh. Đợt lính. Yeah, đợt đợt lính rồi, chạy con mẹ nó thôi. Chạy thôi, chạy thôi. Đấy chết đấy con ạ. Bắt zip. Oh, cố lên, cố lên. What the fuck? Oh. What the fuck? Cái mới được. Nhanh lên. Oh shit. What the kill? Vẽ đường cũng buồn Làm ơn lại đón cầm con lồn này cùng sau đi Đi quay thôi, đi quay thôi Cố lên Mục tiêu của tao là được cái đợt lính này Làm ơn Cho tao đợt lính Fuck, tao nó dừng của tao rồi Fuck you Oh wow, GG Fuck my life, bây giờ thì tao phải chơi thêm game assassin nữa rồi nhạc Ấn Độ tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng đâu nhỉ? Ôi, <laughs> Tòng biêu bây giờ Nó làm cho cái bản nhạc kia rap nó còn ear rap hơn nữa <laughs> Một thằng ngu đó, một thằng ngu đó Oh, let's fucking go Chiến công đâu? <laughs> Run Đi vào nhà nó đi Đi vào nhà nó Con tớ bắt Con bà thằng chó Mày đi ra À, u, ui mẹ ơi Ghét Boom Oh fuck tao quên mất tao phải đi vào nhà tim địch Mình chơi bình thường rồi Không Hello ấy Nó liên tục vậy Bảo OP ở chỗ ái Tao tự ái gì what the fuck Tao bảo hỏi Ok nào. rồi hôm nay ngày mọi người thế nào Nào sao hết đợt lính rồi Mày vui mày mày yeah, biết đuổi sao mày đi à vui đúng không đây là top tier action gameplay ở ngay đây yeah <laughs> no hand gameplay con chó ạ lần đến tiếp theo à Oh no, no ok, ok, ok, ok Đồ kìa anh đi anh em You fucking fuck Rồng kìa, rồng kìa, rồng kìa, anh đi anh em Ghê tế bào 9 feet thế Ratatatata Yeah dude Ok, địch <laughs> lính đã ra rồi Nhào, ok, được rồi à. Oh wow, sao cái này kiểu gacha nhỉ, lâu lâu đặt chuột lại bắn tao Oh no, tao sắp chết rồi Mất cùng Anh nữa không cả nhà tao. Oh wow Ra ta <laughs> oh no, ok. Thằng Fit về bắt nó. Bắt nó hả? 172 đấy. 172 á? Oh wow. Ừ, nó 172 đấy. Nó có nửa số mạng của team địch. Not anymore. Chạy đi. Sao mày? Oh Sao wow. Thank you.